Thưa quý vị và các bạn, đêm qua khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc đã di chuyển xuống nước ta. Nó vừa làm vùng áp thấp nóng tan đi, vừa mang tới những cơn mưa rông khiến cả nước giảm nhiệt. Tại Bắc Bộ trong ngày hôm nay sẽ có mưa vừa, mưa to và rông với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Nền nhiệt cũng sẽ giảm xuống còn từ 27 đến 30 độ với khu vực phía đông và từ 29 đến 32 độ với các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ. Miền Bắc chấm dứt hoàn toàn tình trạng nắng nóng, Dự báo trong những ngày tới do tiếp tục ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Bắc dãy áp thấp nên từ chiều tối ngày 10 đến ngày 14 tháng 5, Bắc Bộ sẽ liên tục đón mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết duy trì mát mẻ, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 28 độ C. Với miền Trung cũng được hưởng lợi từ đợt không khí lạnh này, trong hôm nay, tương tác giữa gió đông bắc của khối khí lạnh với sự đón gió của dãy Trường Sơn sẽ làm cho cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào tới Thừa Thiên Huế chuyển mây nhiều, có mưa rào. Trong đó, khu vực từ Hà Tĩnh trở ra tới Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và rông mạnh, với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Còn ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, lượng mưa trong khoảng từ 5 đến 15 mm. Về nhiệt độ tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là vùng mà nhiệt độ giảm mạnh nhất, xuống chỉ còn từ 28 đến 31 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ hạ còn từ 31 đến 33 độ, nắng nóng chấm dứt. Trong khi ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, dù không ảnh hưởng trực tiếp của khối không khí lạnh nhưng nhiệt độ cũng giảm xuống dưới 35 độ. Ở phía Nam, thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có những chuyển biến tích cực khi gió mùa Tây Nam đang hoạt động rõ và mạnh hơn. Vì thế trong chiều và tối nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa rào và rông, với lượng mưa là từ 10 đến 50 mm, có nơi trên 50 mm. Những cơn mưa rông này cũng giúp Tây Nguyên và Nam Bộ xua đi cái nóng cả tuần qua, làm cho nền nhiệt ngày ở Tây Nguyên giảm xuống dưới 34 độ. Tại Nam Bộ, mức nhiệt trong khoảng 33 đến 35 độ.